các bạn. Trong ngày hôm nay, ngoài tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, các tỉnh Bắc Bộ còn chịu thêm hiệu ứng nén danh áp thấp gây ra bởi bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc. Vì thế, trời có nắng mạnh từ sớm với nền nhiệt cao nhất ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai sẽ tăng lên ngưỡng 37 đến 39 độ. Còn với khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ cũng tăng lên ngưỡng 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Tuy nhiên hôm nay sẽ là ngày nắng nóng đỉnh điểm của đợt nóng này vì theo dự báo từ đêm mai, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và rông trên diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Do có mưa nên từ ngày 8 tháng 5 nhiệt độ sẽ giảm mạnh, trời chuyển mát. Với miền Trung, quá trình mở rộng của vùng áp thấp nóng phía Tây cũng khiến nắng nóng gia tăng hơn và hôm nay cũng là ngày nắng nóng đạt ngưỡng đỉnh điểm. Trải dài suốt từ Thanh Hóa trở vào đến tận Phú Yên với nhiệt độ cao 37 đến 39 độ, Riêng 6 tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế là những nơi có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao từ 39 đến 1 độ, thậm chí cao tới 42 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận nằm ngoài vùng tác động của áp thấp nóng nên nhiệt độ thấp hơn, hầu hết phổ biến từ 32 đến 34 độ. Sau đó, dự báo cũng từ đêm mai mùng 7 tháng 5, do ảnh hưởng của không khí lạnh khuếch tán xuống, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ đón một đợt mưa trên diện rộng tràn về. Do mưa trên nền nhiệt đang cao, vì thế khả năng cao xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn rông, người dân cần hết sức đề phòng. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đang trong những ngày nắng nóng. Ở Tây Nguyên, mức nhiệt cao nhất hôm nay dao động từ 35 đến 36 độ. Còn ở Nam Bộ, nắng nóng xuất hiện ở cả miền Đông lẫn các tỉnh miền Tây, nhưng nền nhiệt ở miền Đông vẫn cao hơn, phổ biến từ 36 đến 38 độ. Ở miền Tây, nhiệt độ dao động từ 35 đến 36 độ. Và dự báo đợt nắng nóng diện rộng này tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ kéo dài đến hết ngày 7 tháng 5. Sau đó khi gió mùa Tây Nam hoạt động trở lại nên mưa trên khu vực có xu hướng gia tăng dần, trời chuyển mát. Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông, cách đảo song tử Tây khoảng 370 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, Dự báo trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Đến 19 giờ ngày 6 tháng 5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11 độ Vĩ Bắc, 117 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 310 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ ít thay đổi. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển phía đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Ở vùng biển phía đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có sóng biển cao 2 đến 3 mét. Hiện theo cơ quan khí tượng nhận định, áp thấp nhiệt đới chỉ có thể duy trì sức gió mạnh nhất ở cấp 6, giật cấp 8 và không có khả năng mạnh lên. Diễn biến của áp thấp nhiệt đới này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị chú ý đón xem.